đánh đi chưa bài thì anh chưa xong anh đi ừ. bỏ tôi đánh à thế mà trước ấy tí đánh hết hết hết đây ngồi đây nhường thôi hai triệu hai triệu cả cần cái của chồng đánh à năm trăm thôi một mười rồi nhiều quê nào chín mươi có ai ăn thịt đâu à. có ăn thịt đâu mà kê chồng con gì giờ này anh thịt lợn giờ đắt ở sữa bà không có chồng con gì trên luôn trên luôn năm nhà nha một đây tài này bò gà đi em ơi đi không bò gà đi không đúng gà 500 nhá gà 500 đấy thì tài chưa cái không chưa ẩm không ẩm năm trăm rồi Ủa, tối cỡ bao nhiêu nhỉ thoải mái ở đây là không không không phanh được, một người là à, ví dụ như ba người là 5 triệu còn hai người đánh thoải mái cân em nhỉ đổi chỗ anh gì kìa cái gì vậy một triệu cân em cân vâng. bỏ đấy, mới vào phát cân luôn mình cân xem bạn nước như nào mấy điểm cân là gì 6 điểm chín cơ 6 điểm cơ 6 người ta cân <laughs> mở ngừa ra ngừa đây sáu chín bích bốn bốn còn cần người kìa tự nhiên mới đầu vào dạo ừ. đấy đúng không ừ. sáu đấy mấy sáu đâu cánh cân sáu phân sáu đóng gà đi các bạn, đóng nhiều gì bốn sáu thiếu gà kìa cái thì mình đấy không cái ừ, cắt cắt cắt, cắt đít à, mình chưa hỏi đúng không ông, ông kia ngồi sát vào cô kia tí nhá bài tí đánh hai đầu ấy nào hai một thịt rồi đánh đi cân thêm triệu thêm một triệu à bỏ ăn được coi như chục ăn trước bảy bảy dê bảy dỗ lành đón nó ăn đi dê chị chín nó điểm bé nhỉ nó ừ. bé nhỉ chưa gặp à tống gà này gà nói chung năm nhà thì cứ khoảng tầm bảy tám nước đấy thoải mái căng tay vào không anh cứ căng tay vào xem ấy xà tầm 500 cả mình không được ấm chồng này nhà kia bỏ ấm chồng này chồng chồng hẳn ngươi chồng là gì bài không được coi nhớ nhiều khi thua cũng ngồi con gì đúng không đó họ ẩm rồi 100 à một triệu cân triệu ra không đánh bỏ triệu cân cân rồi toàn một với mười để đánh cái đấy một 10 em đánh kìa cầm chưa ờ, là cái bắt đầu đẩy đấy thêm 2 triệu cân cân cả à, kia kia nào không cân không anh cân nhá cân đánh đi ngửa đi lật đi tám tám lắm mừng tuần nóng thế nhỉ như tưởng đánh đùa ấy nhỉ đừng quá nghĩ cái anh dương này không có điểm lại đánh tiền giả đánh cấm thì ai biết được có điểm không cái nhà này cân rồi mà ở nhà này thêm mà đâu biết đánh náo đâu anh thêm đoán cũng không có điểm đâu chỉ tầm năm sáu điểm à. đánh cái đôi chạy chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, cầm tiền là dọa người nó đánh như kiểu cho tiền thôi hỏng được ờ, có cái cái gì nữa còn cái gì hơn tiền nữa cân không em cân ông này cân đánh chắc thì mình cân thôi Ôi, thằng kiếm được ba nhà cân Lật Lật tám tám ăn Đen thôi đang thua chết đi rồi, dám thua. Nhìn nhà này mình tưởng mình được ăn tiền rồi cơ. Ba nhà bằng nhau. Đâu, anh buồn sầu gì? Dưới thì vệ sinh đã. Chưa bảo đi. Chưa gì đây, Ông kia chơi thay đi. Chơi đây. lên mất chân đi. Luôn nhá. Đang cầu của tôi lại đứng lên. Vệ sinh vệ sinh thế. Bố hay người yêu ấy. À. Làm gì? Quan tâm là rất là nắm tiền hết nhỉ? Mình nhặt hết cái chỗ kia thì mình mua nó luôn gì. Đúng rồi, làm nhà mà. Đúng nó làm to lắm. bồ nắm tiền hết nha. Ngon đấy. Kiếm được con này được đấy. Làm gì đi đánh đi đánh bài làm gì? Dạ. Chia tiền. Rồi, cái này sẽ làm. Nãy mới nhất được ván nãy giờ ngày đánh hộ đỏ thế. Để em lên bài không? đi lâu thế. Từ nãy giờ gần nhất là váy thì lâu rồi. Mấy trăm cân nhỉ? À, một triệu à? Cân. Ôi, bóng đẹp thế nhỉ? Bỏ. Cân. Bỏ nhớ đấy. Cân. Thêm một triệu ăn thế nhỉ vào căng em vào bỏ thôi ừ. bỏ à? căng quá rồi chả bỏ khá quá thôi sáu điểm đến chị ơi cái mày điểm cũng bỏ mày bỏ bảy anh bỏ trong này mấy điểm ba không ui giời chơi rồi đánh ngáo rồi hỏng rồi một điểm pháo phát đánh ngáo luôn thật thế còn lào nhào pháo ăn xe à không không bắt được chị Đúng đối nhá. À. Đóng gà này. Đốt lại ờ, mùng ờ, 500 nữa. cân nữa đúng gà mà. Để lại đôi mà. Chưa. Rồi. Chưa. Nhà kia chứ mà. Mấy tiếng? 500 là bao rồi. Đấy. Chưa đi. Đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng gọi vào nữa này. Người chưa bán người có tiền. Gớm thật. cân triệu à cân triệu rồi cho xem nào cân này thêm triệu thôi hai triệu cân à hai triệu cân đấy cân hai triệu thêm triệu ba triệu ba triệu cân à ừ. cân đấy đánh chưa ôi giời cái bài này đánh gì người ta cân em cái đấy bàn nữa thừa cho một vòng suy nghĩ à anh chia bài để thử nghĩ nữa bỏ bỏ sao sẽ bỏ người chết rồi em em thích bỏ bỏ à ừ. mấy triệu cân nhỉ anh sao bỏ chứ ba nhà người ta cân rồi thì anh thêm mấy triệu đấy bỏ cho đấy đừng có tiếc bàn gì cả ba triệu cân đúng rồi dạ, dạ vâng à một triệu cân một triệu à một triệu cân quên ông này đánh hai triệu này cân này thêm hai triệu nữa bon nhỉ hai triệu nữa rồi xem như nào 2 triệu cân ba em thấy đó 8 điểm chạy lâu rồi đúng vào nó lộ ra giờ này 8 điểm lấy cái này khó anh đẩy cân đi cân thôi đẩy đi đẩy thôi còn cân dạ, có cả đấy cân này xem thêm ba triệu nữa đó rồi bắt bằng được ăn được hết cái nữa này cái con nào ba triệu lại đầy ngược thêm ba nữa à. một cân thôi tiếng này cân mình tạo giò mình cân thì cửa đi ăn luôn như gì nữa đến mấy cân được đến năm đến năm à đến năm thì vẫn thứ năm ăn nhé yeah. xong rồi xem làm cái gì cái này thì đấu làm sao được người ta thêm ba là quá nhiều nhà này nó thêm ba nó thêm năm mà không ăn được cả cái đồng nào nhiều như xích dạ. thỏ này nhẫn lại đeo như xích xem đấy giỏi nha hai ngay cái à ngạt nên mà chết người hả à, thằng không có gì báo điểm với mình nhỉ nè hai bốn năm thiếu một nhà gà này cái nhà này cắt vừa đóng rồi đâu đây hai bốn năm thế đây tôi để lại à ừ. đóng rồi đóng rồi bốn năm đủ rồi cô con gà cứ tranh nhau chứ lên mà lên đi sao lên à? tháo tiền luôn nhà kia đâu rồi đầu cái thôi cân là một triệu cân cân thôi cân này cân này một này hai này ba này thêm ba bốn triệu các bạn bốn triệu người kia đánh là muốn có đâu đấy mạnh lên đấy khỏe đấy bao nhiêu có tí ờ, bốn triệu các bạn bốn triệu các bạn thêm bốn triệu nữa nào? bốn triệu mà con đứng mặt là ngồi cả người đi chưa biết được bỏ rồi hai người này đòi nhau thì sao đúng rồi này chắc là đi ừ. bài bản từ trước ở nhà mấy triệu cân nhỉ tám bảy tám tổng là tám triệu tôi được bảy triệu à đúng rồi bảy bảy đó vừa ăn tiếng ờ, coi như giả có gì đâu bảy coi như lấy tiền ông cho em người đẹp đúng ờ. không thêm cho hai triệu nữa tiền này tiền của anh em nhá bây bao nhiêu sáu à? sáu là cân à một hai của anh ơi chiếu thì thôi sáu bảy tám chín mười mười một mười cân hai triệu cân người đẹp cân thêm mấy cân nhỉ anh nhung là yếu chín hai triệu thôi rồi con nữa thêm hai triệu à? thì bốn thêm bốn luôn à không rồi thêm bốn triệu này có vẻ thảo luận ngay từ ở nhà hay sao cái cứ đòn nhau này khó chơi khó ấy. đòn rồi đòn ông như mẹ ông đấm bà xoa kiểu này <laughs> mệt lắm bốn này mà không tha đi vòng nữa thêm năm chín triệu cân à cân đến cùng chưa rồi quên để nhà cân với nhà nguy hiểm đấy hả mười rất là to cân 5 triệu cân Con đâu ở đây người đẹp là bóng nữa 5 triệu thì, Đâm nữa thì 5 triệu nữa ừ. xe triệu nữa chết rồi, rồi, rồi. bài này đánh không bắt bằng mình xong rồi bắt cứ đánh đi nếu cảm thấy bài đỏ thì em vứt cho này đã chung rồi cảm thấy ăn được không để từ từ tiền chứ gì em 5 triệu cân à cân 5 triệu này gọi gọi đã đèn thơm chụp bay đấy à nhạc cái gọi nó bay đấy à? cho bay được 15 triệu trên 10 cơ ừ. Ờ. đánh con này là nghĩ là căng lắm mày xem thử có có, có ai trúng được tiền không thôi bỏ đi nghe mấy điểm đấy, sao anh bỏ đấy đâu sẽ là mấy điểm đó bỏ thì úp vào nó ba bốn năm mười triệu bắt bằng bỏ rồi bán chứ em dính cái ba bốn năm này đeo lắm không em chung ngay bán trước em chết 10 triệu 10 triệu, cứ đấy cứ bắt bằng đã tính sau luôn bắt bằng tính sau nữa người chơi phải nắm tận nắm mắt nắm mũi thế Đây bắt bằng Thêm 5 triệu nữa 10 triệu đi sẽ 10 à, triệu đi đánh hết nhỉ cắt tay đấy thiếu gì thiếu tiền thiếu tay đẹp để đếm tiền đẹp ừ, thảm rồi đấy thêm 10 10 rồi 10 triệu bỏ Veo gió ừ, bỏ thì tiếc mà bỏ 10 triệu biết đâu ăn được cái mả này đúng không? Đúng rồi. Ừ, ai ăn được cái này. Đeo gió thì gặp bão thôi, có gì đâu. Giờ quy được hóc thì đánh sao? bảy mười tám mười chín hai mươi còn năm cân thôi ờ, làm bóng nữa không <laughs> gạ nữa đòn thôi bỏ cân thôi Vững tim vào. Vâng đến đến kịch. Kịch đó Đã thôi 10 cái quy thôi, ông ăn được ông ăn đi. Cái quy thì ngày kia ăn. Hỏng rồi. Kịch. Kịch thật chứ Mình đoán à, đúng bài kịch. Ba triệu điên. Kiếm cho là. tiền của mình nó lại vẫn là của mình thôi ạ. Thế cơ. Tiền còn ấy, quê quán gì? nổi thép quần của mấy ông này. Cắt đi, cắt đi. Tiếp à? Chào tất cả anh em đang xem video nhé Thì như anh em cũng biết giờ anh em đi chơi cái bộ môn bài ná đấy Sân chơi giờ nó rất người thì ai cũng khôn rồi Đồ bịp biếc thì quảng cáo rất là nhiều Làm sao anh em đưa cái bộ đồ chơi vào Sân chơi để nó hiệu quả Thì có những cái đồ nào thì như anh em thế thôi Ngày xưa thì đi đánh cái bài lỗi hay là Cái bài lỗi vuông hay lỗi tam giác Hay là anh em biết một vài cái đoàn bài tay nghề là mình vào sân chơi mình có thể giành được chiến thắng Đấy, nhưng giờ người nó khôn của nó khó rồi đến như bản thân anh em đi chơi anh em cũng còn biết tinh cái đồ vỡ á vẩn làm sao để mình đưa được cái đồ cao cấp vào mà mình lấy được tiền của người ta từ những cái sân chơi làm sao nó khó nhất thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em cái sản phẩm đó là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài cái kính này thì nó hỗ trợ cho anh em trời sáng hay trời tối ban ngày hay ban đêm anh em đều chơi được hết và khi anh em đeo kính áp tròng vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em là bộ bài như bình thường như này nhưng mà anh em sẽ nhìn được hết đấy anh em chia bài đến đâu anh em đã nhìn được điểm của người ta đến đấy rồi hỗ trợ cho anh em đánh niêng phỏm hay là đánh bài cào nó rất là hiệu quả thì đi chơi anh em cần những cái gì thì anh em chỉ cần cái thứ nhất là bài của bên mình bài thì các bạn chơi mẫu bài nào cũng được mình cung cấp cho anh em mẫu mẫu bài hoàn toàn giống hệt ngoài chợ ngoài quán bình thường anh em nhé đấy anh em đến sân chơi của người ta anh em cần cháo bộ bài vào là được và cái thứ hai là cái kính áp tròng này đây là cái kính áp tròng 5D thế hệ đời mới thì nó gồm có hai mắt kính như thế này đấy gồm có hai cái mắt kính như thế này thì khi đi chơi anh em chỉ việc đeo vào trong lòng mắt như bọn con gái nó hay đeo cái kính thời trang ấy anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đấy hoàn toàn như bình thường anh em nhé khi anh em đeo vào nó hoàn toàn như bình thường người ngồi bên cạnh hay là người ta không thể nhìn được là anh em đang đeo kính áp tròng đấy rất là kín thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đấy đây có cả cái gậy đỡ kính này anh em đứng trước gương anh em để cái kính áp tròng lên cái gậy này và anh em đứng trước gương anh em vạch mắt ra anh em đưa nhẹ nhàng mà phát là được rất là đơn giản thế thôi thì khi anh em cần cái sản phẩm này mình sẽ gửi qua đường bưu điện về cho anh em thì là anh em có thể test trực tiếp tại nhà luôn ok thì anh em lấy hàng <clears throat> hàng đúng chuẩn như trên video mình test cho anh em nó phải chuẩn ok như thế thì anh em mới lấy hàng anh em nhé Đấy, cái kính này thì khi về thử đấy anh em gắp nó ra anh em cho vào cái camera điện thoại anh em xoay như cái này của mình như này đấy thì nó sẽ nét căng lên là anh em nhìn được đây cái kính này mình sẽ thử cho anh em đấy đây nó là con chín này nó ký hiệu là cái móc chìa khóa anh em nhé đấy các bạn nhìn này bình thường nhá đây là con 10 anh em này chữ T là con 10 này đấy anh em biết chưa hoàn toàn như bình thường anh em này con này con ca này anh em này đấy khi mình gửi hàng qua đường bưu điện về anh em được test hàng trực tiếp ok thì anh em mới lấy hàng anh em nhé con này con chín à con 6 này con 6 anh em nhé con này con át này đấy con này con hai này anh em này đấy con này con 4 này anh em thấy chưa nó rất là nét này con này con quy này con này con 7 này con này con hai này đấy, ờ, con này con 6 này thế thì khi mình chia bài đến đâu mình đã nhìn được bài của người ta đấy rồi con k này con này con 4 này anh em này con này con 5 này con này con 6 này con này con 8 này con này con 8 này con này con 3 này con này con quy đấy anh em thấy chưa thì cái bộ bài hoàn toàn xanh chín như bình thường thế này mình có thể làm được trên tất cả các mẫu bài cho anh em chỗ anh em nó chơi bài nào mình cung cấp bài đấy cho anh em thì khi đi chơi anh em chỉ việc đưa bài vào và anh em đeo cái kính áp tròng này vào kính này mình bảo hành cho anh em một năm này đeo cả ngày không cay mắt mờ mắt anh em hút thuốc thoải mái đấy